Lên lên cái đấy lên nhanh kia Phải đâu. Đi đâu rồi? có gì mới lên à. Không, không mà là cháo này. cái thằng cái gì đây? Bán đấy. Cái gì đây? Nào lên đây. Lên đây lên đây lên đây. Nóng nóng dần dần. Dần dần nóng ở chặt ra cái. Nước mạnh không? Đó là thế lên rồi. Đó là cháo đi cho cháo cho cháo cho cháo lên không không được. Cháo nước vào đít Cháo nữa. Nước nó chảy vào đít đấy. Nhấc hai đầu nó lên nó xanh lên. Đi đây. Cho cho đít. Móc cái đầu đít. Ngay. lên đừng cho đấy vỡ vỡ đầu đấy đấy rồi làm cái hoại nhá gần gần đó lên gần nhá lên gần nhá lên gần rồi vào rồi chứ cửa ra rồi lấy, lấy cái gậy lại lay như bên này này như bên nãy ra bắn bắn như này vừa lay vừa bắn biết đầu đây này lại ơi đấy thế kia cái là già này nhìn chị em tôi thì đâu cho em ghi cái này vào bóc sâu chút đi đừng bắn gì không gỡ không gỡ được hả sao được đá nó sao nên hàng có nước này vào đấy có tạm cần giãn lay lay lay lay không phải lay lay lay không sửa được không không không đi bỏ cái đi mình cho nó đứng coi chưa bên kia hai bên trên này xa thế nhé xa xa đấy được đấy nhẹ nó xuống nó nổi lên dần. Nó mất cái đấy. Nó xa nó có thương Nó xa rồi em ơi. Hôm nay anh nhà cái bên kia. Cái nhìn cái đầu kia giờ cho chắc. Đầu Không lên được, chưa lên được, chưa lên chão được. Chưa lên được. Chưa lên chão được. Đang anh cháu đoán vào ở trên nó lên nó đi ngang tay nó thở không phải sao lên dần dần nó quay ngang chéo lên đấy không gặp bảo ấy không đấy mà bảo ấy được đấy lên mày lên lên mày lên lên bóng lên lên bóng lên bóng lên rồi rồi nó đang mút mà Ê, nửa rồi thì à rồi lên lên lên cứ lên này lên lên lên Thôi, sang bên kia, sang bên này, nào lên này, nào lên này, cứ sang đi. Quả lại được chưa? Lên đây, quả lại. Con này vua. Quả lại, quả lại. Ra, ra, ra. Thế. Cứ ra, ra, ra. Cứ ra, ra lao gậy vào đây lao gậy vào đây lao sâu vào đây lao gậy sâu vào nữa lên lao lao nữa lên đùa gậy vào rồi rồi rồi nữa lên cho nó lên cho bên kia sang sang bên kia nhân lên thế là được hạ đây hạ đây Hà đây, để người ta bỏ cây. Để bên kia nó lên mà. Ờ giờ đủ một trăm gì nó cho đỡ tu rồi tu rồi mua cho xong rồi đầu này đầu này nó sau rồi, đây đây đây em nâng cái này cái này cái vào đầu kia để nâng cao em bảo đấy em móc cái này lên cao lên xong luồn cây vào móc cái này lên móc đây đây ạ hai cái nào cho gậy ra đây này cây vào cháo đây cây vào đây đi cháo đây cháo đây cái này cái này cháo đây bỏ cái này ra thả cái này ra đi cường cầm cái nó là xoay này luôn anh ra đây là nhấp kẹo được rồi thành kẹo được rồi chưa thêm nhập đòi chưa này nặng luôn cái thằng này lên hắn rồi nâng cái này lên nữa được không được vâng, vâng. rồi anh đây chưa đây chưa đây ờ, từ để khanh bên này nữa ông nó chừa là khanh bên này đã nhiều vào bên này bên này vẫn phải móc lên cho móc lên cũng phải cho cây kia đọ kia cơ đọ kia kia bài chờ lên rồi lên rồi từ từ từ từ móc từ móc móc lại đi thả lại đi thả lại cái cây này đã cho vào cái dây rồi bỏ ra bỏ ra bỏ ra bỏ móc ra được rồi hiểu rồi bỏ móc ra bỏ móc ra Đúng rồi. Thức này sao sao sao ấy được. Thức này chảo chảo ngắn quá. Thì đẩy lên một cái đã. Nâng cái này lên xong mới buồn chảo là như thế. Đưa cái cái cái này. Đó đưa đây từ từ từ đã được đâu từ từ đây rồi đây là xuống dưới xuống dưới kia bà bà đưa ra thôi rồi cái này bỏ tay thôi đuổi đuổi đuổi đuổi đuổi đuổi hắn cái này vào đây cái này vào thì cha thì cha đưa vào đây nó nó nó xuống rồi vào đây đây rồi luôn đi qua đây đây cân nặng nhá cân nặng nhá Bây còn cân đá xong rồi đấy tao Lên cái nào Rồi, thôi hạ thôi đây, hạ hạ xuống đây cân Thôi đó, cân tao đã Đây đây Bắt cái này này Bắn mỗi bên Đâm này vẫn cây ngang này nhá Đâm tống nhá Cây ngang này này lên Lên đi Lên đi Lên đi rồi. Cái đồ này là nặng không được đâu. Em người đi. Ngoài không? Em bên kia thôi. Gắp cái đi, gắp cái nhá. Cái này lên. Cái này lên, cái này lên. cái đi. Sao cái này hả? Một xuống Cặp kéo. Sang bên đây đi. Sang bên đây đi. Tôi tôi tôi nào. Tôi đây. Tôi vào đây nhá. Đây này, tôi đây đây. Đây vào đây. Cô đây này, cô đây này. Cô đây. Cô đây đây, cô đây. Cô đây, cô đây đây. Ôi. Cô đây đây. Đưa cái. Đưa cái. Sang bên này đi. Cái kéo lên lên. Rồi rồi.

không được em ơi, cái chẳng. Cái beng đâu? Cái cần nó sửa cho nước chảy à? Cho nước chảy vậy đi. Đầy nước trong mà. Nước trong rau nhá. Một cái nào đó. Vất lên rồi, mai cho đốt. lên đây rồi không đi Thôi thôi thôi thôi thôi thôi Để vào đít kìa Hết nước rồi Hết rồi đi đít rồi Thạch ngoan Bắt vào cái này nhá Bắt vào trước này Sơ đây Để đây chấm Chưa ra được Chưa ra được Chưa ra được chúng ta hãy đi mới ra được ra được kia đâu cửa vào kia đâu vào ra được ra rồi ra rồi ra rồi đây linh ở ấy đấy cái này cái này cái này cái này về trong chiều cơ đâu đâu đâu đâu còn thích không? Đây vẫn còn đâu? Đầu đều nặng lắm. Đó đâu? Phạm nước đây, Cái đầu đây nhỉ? Mang nước vào đây mang. Mang nước thang vào đây. Coi hết vào trong làm gì rồi mà không có đĩa. Rượu, rượu, rượu đâu? Rượu rồi. Cái can to mang ra mà. Đổi. Ôi trời nước vào đây mau không tất cả để hết tiền đấy đừng vứt xuống thùng phải nắn lại đấy Cá này, này. Cái này, cái này đưa cho Đừng dao, xé nuôi tao với dao. Không dao cắt áo. Trắng không phải đến đâu. Lấy dao cắt áo đi. Lấy dao cắt đi. Dao đâu? Không anh nào. Anh ơi, đặt ra chạy chân anh ấy không cần trí ấy lại một con mình đâu đứng đứng chỉ đạo anh đâu đâu những cái gì nào đầu trước đấy đầu đi Băng ngóc sạch. Dạ. Trắng thì bỏ cái này giả cái dần dần thôi. Dần dần thôi. Nửa bên nào đấy là nửa bên đấy.

Anh Thay ơi, dần dần, dần dần đấy. Anh thử chết trước, hai bên này. Lấy từ trên xuống, lấy từ dưới lên, lấy từ... Lấy từ đầu Chân tôi chân, thử tay, thử Trái, trái, phải, lâu không nói nhưng mà chú phúc ơi khăn khăn bắt ra đây đừng lau lau đi không ai lau mấy đứa không ai đâu rồi lên cứ bình lấy lấy đầu từ từ nhặt trên phải trái nè riêng đấy ông ra ông đứng vào là chỉ đạo thì cũng được đúng rồi ông bắc hiền để chân bên nào là còn đấy còn anh anh đừng đừng đừng đừng đừng đố đừng đố làm sạch ở sừng đỏ lắm này là bên phải này đây này bên trái này từ từ tất này là kém ờ, ông mình nhớ tên hết này là đây là sừng này là đỏ đấy được đấy những cái xương sống để ra sau em ơi em ơi lấy lấy lấy khăn lấy khăn đúng rồi rằng tao tao có đi ra đây đâu nhặt nhặt mấy cái trường sóng tủ bên để đông chân trong tay đi bộ cái chung bé nhặt sau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Thế có thằng Thường cho lại Đà này ông ơi Thường hay Thường Đây đi nó thử Ra đây Cầm lấy cái khăn để chuốt nhanh Chuốt đây thế thế chuốt nhanh Mạnh tay vào Nhanh Có một cái này Cái này có còn đâu nữa hai ông bà này toàn thư giảng. Rượu ông ờ, mua giỏi lắm. Chúng tôi nhỉ, chúng tôi và cùng và coi như là có nhiều người đeo chỉ. Cái sư mới trái nữa nhá. Bên kia nó cho sạch sẽ từng đấy đứng. Đây là bên phải anh anh Vân anh chay chứ. Quên hết rồi. Cứ dần dần đấy còn phải lau cho nó. Dần dần thế nào hết rồi đấy. Anh đừng đối cái nào bên phải cái đấy trái đấy luôn ạ đấy trái đấy cái đấy dứa ấy cái dứa qua cái này dứa đi dứa này dứa đây này dứa đây dứa đây xong nhặt đấy bên phải đấy đấy bên phải đấy cái này nó chè này đấy cứ để đầu đấy cứ để đầu trong này ra anh Vân sao chậm thế cho nó trắng đây thùng nước sạch đằng sau em thùng nước sạch anh nào nó đổ cái tí đấy thùng sống nhá có à có cổ rồi đấy đấy bảo béo nha đấy mấy xúc vạng đấy rửa đi này mình chẳng biết rửa dân dân đến đây dân đến đây lấy hai cái chừng bá vai đi dân nó lỏng còn con gái ta đâu? lâu chứ giờ sống với sau chúng con thấy năm như này thì bố mẹ mình đi thế thằng con gái nó hai chương quạt vào vai có đẹp mà mà là chương vàng nhé thế mà vẫn còn không dơ răng hàm để kê đã kê đã không bao giờ lấy đâu gọi là dơ răng hàm cơ mà có được đẩy cái cái ấy được không đẩy đấy cái của ông sáu còn phải kê giấy lên răng răng răng răng răng để luôn vào đi vâng. có là hai này Ê, răng sâu Cô đi đầy thuốc thơm không nữa đâu Nó kẽ đâu không ngắn cho kỹ nữa còn chắc cái mà thiếu chẳng ấy nhỉ ai mà biết là thôi các anh liệt sĩ còn nhặt được mỗi mỗi anh mỗi chiếc chia đều thôi lên có thế anh nào đàn ông xương to hơn ít ít gì nữa càng mua càng to ấy à, năm người càng đầy rồi ngắm cho cân chưa rồi ờ, chốc nữa để ta xếp xong nó kia còn vâng, cái xương vàng cái xếp cứ mang ra kia mai chúng đợt nào thì là nhàng chứ không còn lông à, hôm nào không đốt được nhưng mà rắc ra thì chính thực ạ chị ơi người ta làm người ta đốt luôn chứ đến hôm nào ai ra đây à thế là quần áo thì đốt đi cho bà đây đây rằng đốt đây rồi đấy còn để làm gì nữa vứt cho chú thùng này cháu vứt chú thùng vứt cho chú thùng này vứt hết chú thùng cá còn cái khăn trắng nào vứt chú thùng vứt quên đấy làm gì xương này không cho cái gì rồi tộc cứ tộc cứ dặn mà còn không chịu được vứt hết chú thùng cứ vứt rồi răng cũng được đúng không ta khá bao nó được cứ đủ xương rồi đấy ông xếp ờ, đẹp chưa kìa thôi có mùi chứ không ấy đẹp nhé nước rửa đẩy nước trong nước không phải trồng lên đây hai cái vào trong kia đập mẹ đập đi cho luôn quá sạch chính nó cho vào cái rổ xẻ nó mang ngoài nó sóc của xếp được nó chế tỉ nó cứ cho nó gãy thôi nó gãy xương thôi chứ còn sao vì, vì, vì cái cho nên là như anh vũ nói đúng nếu mà già quá là coi như nhấc lưới lên là gãy xương thì nói như thế này nhá mọi người nhá một cái cây tre hay cái thoan rất to ngâm ba năm nhấc lên là gãy chứ chứ cái xương này nó không cẩn thận một túm lên đây. ở lưới kia lên nó tròn như bao thóc nó chỉ gãy những xương vẻ này hết cái nhìn này vẫn như hình hình ờ, này nhà thế là giống xương xương vụ nó cho hết đây đó ờ, chưa? Ừ. Còn không? Ở thau còn không? Còn không? Không lọc hết đi. Việt đầy nuôi đầy ở ngoài. Bốn bốn bốn thằng này khanh thằng này. Quý nhá. Bỏ đi trong vừa nhắc luôn cầm bấn vào đấy. Em gì cầm không cầm gì ở đây vậy? Đâu bạn đâu bạn đâu Bạn ờ, ờ, đừng vứt đi Đâu rồi Không mang về thì cắt đi không kìa Để đây đây đây tôi mang về cho vịt tắm mang bạn đem về Đâu rồi chạy mang về Đây đây đây Bạn này đã giải rồi giải đâu Bạn không gì trong luôn Muốn bị phanh nhá Đầu đây Quay đầu lại đây đi Cái này Cho cái đúng nướng luôn Chính ở đầu cái không Cái, nắp kia nó đâu? Ra đây này. Đâu nhà con cháu đâu vậy? Không bốn, mỗi hai người một góc nặng như chì. Nặng Đây. Đấy à hả? Vì nó thôi mà lần